tề thiên, bát giới, sa tăng và con ngựa trắng. Thông thường người ta sơ ý chỉ kể có bốn, quên đi con ngựa, nguyên là con rồng ngọc, thái tử thứ ba, con của Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Quên kể đến ngựa rồng phải chăng vì vai trò đỡ chân cho đường tăng của Ngọc Long, Tam Thái Tử hình như có vẻ lù mờ, hay quên kể vì không thấy ở Tây Du Ký tản mát ẩn ngữ nơi này rải rác ẩn dụ nơi kia mà ngòi bút của ngô thừa ân đã ung dung viết gì giận chơi như bông đùa mà ý hàm tàng thì rất thật mà nên hiểu chỗ thật trong cái hư của tây du ký nét nghiêm trang trong vẻ bớn cờ của ngô thừa ân như thế nào tây du ký là truyện xuất thế gian do đó không có dấu ấn của nho giáo vì nho giáo về cơ bản là đạo nhập thế thuộc phạm vi nhìn nhi hạ học mà ngày nay Cao Đài gọi là ngoại giáo công truyền. Động tay vô ký mà bảo Ngô Thừa Ân có cái gọi là tư tưởng chống trời, chống thiên tử, tức là đã quên đi ngay từ ban đầu câu chuyện xuất gia, thỉnh kinh, vốn đã hàm ngụ ý ngoại thế gian pháp. Ở đây khi nói tay vô ký là chuyện xuất thế gian và câu chuyện xuất gia thịnh kinh hàm ngụ ý ngoại thế gian pháp vì nên hiểu xuất thế theo nghĩa là một phương diện trên con đường tu học để hành đạo độ người xuất thế để mà có đủ bản lĩnh nhập thế biết vượt lên cuộc đời dù vẫn lăn lóc giữa cuộc đời tròn cấu pháp bảo đảm kinh chép là lục tổ huệ năng dạy rằng Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác ly thế giác bồ đề cáp như tìm thố giác nghĩa là phương pháp tu của Phật nhằm tìm sự giác ngộ ngay trong cõi đời. Nếu như rời bỏ cuộc đời mà tìm cầu giác ngộ, việc ấy là ảo tưởng, ví như đi tìm sừng thỏ, vốn là thứ không có thực trong đời. Đạo lão và cao đài cùng bảo, dục tu thiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu, thiên đạo viễn hỷ. Muốn tu đạo giải thoát trước tiên, hãy lo tròn đạo là người, không tròn đạo người thì đạo trời hãy còn xa xôi lắm Tây Du nào có chống ai đâu vì Tây Du là câu chuyện ngụ ngôn đem chuyện thực kinh để diễn bày tư tưởng thiên học giải thoát trong đạo lão đạo Phật thuộc phạm vi hình nhi thượng học mà ngày nay cao đài gọi là nội giáo tâm truyền muốn học Tây Du hiểu mô thực có cơm hay cá đặng cá hãy quên nơm có bảy vì thỏ đặng thỏ hãy quên bảy có lời vì ý đặng ý hãy quên lời thế thì vượt lên trên mọi hư cấu văn chương của tây du ký với tài hí lộng chữ nghĩa của